À, quy tắc đặt tên trên fanpage trước khi lập fanpage nhé là bao nhiêu anh chị đồng ý với mình như này là anh chị có thể tự lập fanpage được mà không cần mình hướng dẫn trong cái học trình à, học phần này à, anh chị sẵn sàng không giúp mình điều này đúng không bao nhiêu chị sẵn sàng là tự lập fanpage mà không cần mình giúp mình hôm nay mình chỉ chia sẻ cái phần mà quy tắc đặt tên này sơ qua phần tối phần phần phần fanpage này nếu anh chị đồng ý chị bấm cho mình số à, số 7 đi đồng ý đi số 7 nhé tự lập fanpage tự lập fanpage không đầy hướng dẫn nhé thì chị Hương chắc biết rồi đúng không ok bây giờ mình sẽ lộ trình của mình này lộ trình mình giúp cho chị đặt fanpage một đó là quy tắc đặt tên thông thường chúng ta đặt tên theo kiểu đó là gì đa phần ngày xưa mình đặt đó là gì đặt tên sản phẩm tên sản phẩm đúng không sản phẩm đó. ví dụ là bán dầu gội thì đặt tên là dầu gội xin he đó hoặc là gì à, bán cua thì bảo gì là bà gọi là gì cua gì đó, đó. tuy nhiên cách đại từ của mình đó là gì một là gì muốn đó là tên tên thương hiệu cá nhân chị ạ thương hiệu cá nhân làm online nhé hiệu cá nhân cái này tức là anh chị cứ làm theo mình đi rồi anh chị thấy giá trị nhá ở chỗ này này cá nhân để mình giúp anh chị làm một thương hiệu luôn đó cộng với gì cộng với tên thương hiệu sản phẩm như vậy Đây cách bật đến số 1 nhá à, ví dụ là gì à, Nguyễn Trần Thị Hương đúng không xin he có vậy thôi cũng được nhá hoặc là gì cách này tên số 2 là tên thương hiệu cá nhân là tên thương hiệu cá nhân không tên thương hiệu cá nhân ví dụ phạm thanh bình nguyễn thị hương uh, huy nguyễn nguyễn thị ờ, quyên hoặc là gì hồ ngọc thủy đúng không thì cái tên thương hiệu cá nhân này là nó phù hợp với những ngành một là đào tạo này đào tạo này miễn vào à số 2 là một số ngành về gì về dịch vụ anh chị nhé đó à, ví dụ như này là Trần Thị Hương xin he đúng không biết tên Trần Thị Hương rồi đó nhưng mà cái xin he là mọi người không biết đó, sau này nhá chị Hương chạy thì mới lộ ra là à cái sản phẩm dầu gội chị ạ thì chị cứ xây thương hiệu trước chia sẻ trước đó thì bây giờ như này khách hàng ấy họ mua hàng họ dựa vào cái gì họ mua hàng một là gì khách hàng mua hàng đúng không mua hàng là họ tin gì trước một là họ sẽ tin gì người bán trước chị nhá người bán trước thứ hai là tên gì Tin tin sản phẩm nhá đó số 3 gọi là tin thương hiệu sản phẩm đó. anh chị phải trải qua cho mình như này cho nên làm bán online chị phải xây dựng cho mình là thương hiệu cá nhân trước còn cái cua cà mau của chị Thùy thì đặt tên thương hiệu là cách số 3 là gì à nó là tên thương hiệu sản phẩm rồi tên sản phẩm cách số 3 đó gì là tên tên sản phẩm cộng với gì tên thương hiệu dấu chị thủy đặt đó là gì là cua cà mau anh thái đúng không đó đây là gì chị muốn gì phát triển thương hiệu sản phẩm thương hiệu là cua Cà Mau Anh Thái à, tên sản phẩm là cua Cà Mau là sản phẩm đúng không tên thương hiệu là gì Anh Thái đúng không chị chị Thùy đó được một số cách để tên còn muốn bán một số sản phẩm online lẻ như giống chị Hương ấy thì chị Hương hãy giúp cho mình là đặt tên một cái tên thương hiệu của chị trước rồi sau đó chị Hương hãy giúp cho mình là à, đặt những cái tên tên vệ tinh nhé này phải tìm Huy rồi tên sản phẩm đấy tên sản phẩm à tên à tên là gì là vấn đề vấn đề cộng tên sản phẩm ví dụ như này là à dầu gì ra ờ, vấn đề là gì cách chị dụng tóc đúng không chị uh, dụng tóc vùng tóc như vậy bằng dầu gội dầu gội thiên nhiên chẳng hạn này gội thiên nhiên như thế vậy đúng không cái vấn đề là, là cách sử dụng tóc không? sản phẩm là dầu gội đúng không mình kèm dầu gội xin he vào đây như vậy đó hai r đúng không? ở đây he đây thiên nhiên ví dụ là vậy hoặc là đặt chị làm em một cái vệ tinh khác đó là gì à, à dầu gội à sản phẩm tên sản phẩm nhé tên sản phẩm cộng với gì à tính từ đúng không cộng tính từ ví dụ này dầu gội dầu gội dầu gội giá rẻ giá rẻ tại Hải Phòng à, bình tính từ cộng địa điểm quên địa điểm đó đặt tên là đúng từ khóa này thì à, cái phần này là chị cứ lên lại với Huy Nguyễn nhé để sẽ giúp chị làm cái chiến lược này bởi vì cái này là chúng ta cần phải có thời gian với điều kiện là cái sản phẩm này nhé sản phẩm này phải có KOL nổi tiếng mới phủ được nhé là phải có công cụ như mình nói này công cụ này để chúng ta phân tích thị trường đó đây rồi xin he đây rồi chị Hương có thể đặt tên đó là gì à dầu gội xin he lừa đảo ờ, làm ở fanpage luôn được không được rồi dầu gội xin he mua ở đâu một đấy từ khóa chị à mua ở đâu đúng không khách hàng nó sợt đúng từ khóa này là có thể ra gì cái fanpage của chị lên top Google đấy rồi đây gì dầu gội xin he bán ở đâu thấy chưa là những từ khóa anh chị nhá phủ từ khóa cho mình rồi dầu gội phủ bạc xin he có tốt không lập được một fanpage hay không lập được anh chị ạ là cách số số 4 là chị dựa vào công cụ nghiên cứu từ khóa để gì chúng ta lập fanpage đúng không Huy Nguyễn ơi thầy giảng đúng không dạ, chạy đúng rồi dạ đây cái webcam nó bị hư à đúng đúng không dạ. dạ. chính xác rồi cái này mình dạy khác là người dạy đấy anh chị ạ đã khi mình làm từng từng quy trình từng bước một là mình phải nghiên cứu rất kỹ rồi đây là cách gì cách làm vệ tinh như chị nhé vệ tinh là thương hiệu nó phải có rồi thì cái bài tập về nhà của anh chị nhé của chị uh, của chị chị chị uh, chị chị quyên của chị gì của của chị thùy nhá thì cái thương hiệu cứ để đấy cũng được vì chị đang phát triển cái thương hiệu của sản phẩm cộng thương hiệu anh thái cũng được đấy là sau này chị thùy muốn bán thêm sản phẩm cho chị hương chẳng hạn uh, thuốc sau này chị hương chị bán sản phẩm là gì chị xương khớp chẳng hạn đúng không đó thì chị thùy có thể làm gì liên liên hệ với chị hương để bán thì các bạn phải đặt thêm một một cái tên cho nó gì tên thương hiệu gì thương hiệu sản phẩm cộng với gì vấn đề như vậy đó vì sau này là cái sản phẩm của chị Hương phòng khám không chị xương khớp ấy có kêu nổi tiếng thì chúng thì chúng ta làm những vệ tinh như vậy đó. hoặc là gì à, bà Hương chị xương khớp <laughs> đúng không Đấy, bà Hương bà Tân Vlog bà Hương đó đau đầu quá hoặc là bác sĩ Hương à chị Hương là bác sĩ đúng không không chị chỉ làm trung ngân thôi chồng chị làm à đấy thì chị lấy là gì tên đặt tên như này nó nếu mà chị làm ngành y thì đặt tên bác sĩ rồi ờ, à, có một bác sĩ Ngọc đó chị như này à, đi, tên Ngọc anh Ngọc đúng không anh Ngọc là bình biết này anh Ngọc đây anh Ngọc đây anh làm thương hiệu là cá nhân là bác sĩ Ngọc luôn đó là thiện bác sĩ Ngọc luôn thì khách hàng thì mỗi lần bài anh livestream chị Hương xem này là trên 1 tư ca like và gần 500 lượt chia sẻ này mỗi bài anh viết này chị xem này đó mỗi livestream thôi chia sẻ những giá trị đấy đấy thì thay vì gì à, thay vì chị Hương thì chị Hương ờ, chị Hương làm giúp cho chồng đi bảo chồng thì chịu khó luyện tập để livestream mà là bác sĩ à, đa số những người họ sẽ tin bác sĩ nhiều hơn đó làm những ngành y này đấy đặt tên bác theo thương hiệu mình luôn là mình là bác sĩ mà đúng không hoặc là hiếu hiếu thằng em của em này thằng hiếu anh chị làm nếu anh chị sử dụng uh, mỹ phẩm anh chị biết thằng hiếu này là hương trung hiếu này thằng em đây hiếu đây thằng em học cùng mình đây bác sĩ hiếu này về da này đó kênh youtube của nó này kiếm tiền đấy anh chị nhé này youtube đây nhiều cái đặt đặt tên lắm bác sĩ hiếu đây bác sĩ hiếu đây 417 ngàn người đăng ký rồi anh chị ạ khủng khiếp không đó bác sĩ hiếu ấy chuyên về gì thẩm mỹ về da nó bán hàng cực khủng chị ạ bán serum trị nám này ôi nó không còn bán hàng rồi chị ạ mỗi lần livestream mỗi lần làm video phát là khách hàng đặt hàng ở bầm luôn nó chẳng làm hệ thống gì hết bán lẻ chị ạ đó hiếu trước nhắn tin cho bình nhà hiếu đây hiếu đây hiếu trước nhắn tin cho bình nó xóa rồi à ở trên điện thoại mới thấy hiếu là không biết bình qua youtube này hay hai em gặp nhau tình cờ học cùng thầy ngày xưa học cùng thầy phạm thầy long đó thì hiếu nó rất giỏi chị nhé hiếu xây kênh rất là giỏi đấy thì họ phủ thương hiệu ấy bác sĩ hiếu chuyên ngành mà anh chị nhé đó thì chị hương chú ý nhé đặt tên cho mình một cái tên à, tên thương hiệu để để chúng ta xây dựng thương hiệu trước đúng không để chị, chị hương không không phải là bác sĩ thì chị hương bán hàng online chị là một chuyên gia về gì về tóc về đầu tóc thì chị làm một thương hiệu cứ chia sẻ cho em đi chia sẻ hình ảnh về gia đình về chồng con thì đến ngày mai chúng ta học được đến cái phần nội dung nhé mình hướng dẫn mọi người viết nội dung gì nhé à, ờ, cho nó tốt đến ngày mai nhé ngày mai đúng không ở ờ, ừ, ngày mai là nội dung Đấy, thì bài tập của anh chị ngày hôm nay đó là gì ngày mai học nội dung này rồi ờ, quy trình viết nội dung này tứ đồ nội dung nhé tứ đồ nội dung này mình viết đây là dành cho người bán hàng nhé khách hàng của khách hàng ốc đấy mình mình sử dụng tứ đồ nội dung này đó và ngày mai mình sẽ giới thiệu một số cái nội dung mà gì để chúng ta tìm hiểu nội dung nào trên mạng cho phù hợp này rồi những video nào phù hợp với ngành của mình này đó anh chị phải chịu tìm hiểu và chúng ta chỉnh sửa như thế nào sử dụng gọi là copyright nhé là copy những nội dung có sẵn về với chúng ta chỉnh sửa lại thôi đỡ phải viết nó khỏe như vậy đó đỡ đau đầu ngồi như chị Thùy mà Bình như chị đang bị stress quá cả tháng nay không viết được bài đó, tức là mình copy vậy thôi copy mình chỉnh sửa thì ngày mai mình hướng dẫn chị là kiếm những cái nội dung nó hot ở trên gì ở trên Facebook ở trên Google chúng ta thì chuyển thành bài viết của chúng ta chuyển thành giọng văn của chúng ta có vậy thôi mình không dạy mấy cái phần là phần phải ngồi NLP nghĩ tôi là người viết quảng cáo xuất chúng tôi là người viết thế này tôi là triệu phú đô la mình không dạy những điều đó mà mình dạy chị những cái cách mà làm nhanh nhất ok không đấy bài tập là giúp cho mình nhá chị Hương giúp cho mình là một người đặt này lập fanpage chuẩn SEO và chị uh, chị Thùy nhá lập những phân vây chữ từ khóa tìm kiếm nhé à, ờ, cua cà mau gì đó chị, chị thùy dùng công cụ uh, từ khóa này nhé hoặc là gì anh chị sử dụng một công cụ mình sẽ gửi cho chị ở cái video hướng dẫn công cụ miễn phí ở trên uh, ờ, keywordtool.io à, hoặc keywordreader.com công cụ đó nhé mình gửi cho chị ở cái video này không chịu điều đầu ta khi thì... gửi cho chị à đây vào danh sách phát anh chị xem video anh chị uh, anh chị làm theo nhá đây công cụ miễn phí ba thực khóa một ngày này hay lắm này gửi video chia sẻ vào trong nhóm mình nhá để chúng ta lập những cái fanpage vệ tinh nhá đó ở trong nhóm này có video rồi này và đặt bình đây cứ gửi cho chị anh chị đăng ký nhá đăng ký theo cái đường link của mình đó đăng ký đường link này và có hướng dẫn sử dụng à, ba à, từ khóa miễn phí một ngày đều một công cụ miễn phí còn mình đang sử dụng công cụ trả phí này à, để mình xây làm YouTube để mình làm Amazon nếu mà có để mình làm Instagram hoặc Twitter này cái thì cái này anh chị trả là 828 đô một năm anh chị nhá 8 đô một năm đây đó thế chị à, trước mắt anh chị đừng sử dụng cái này vội khi nào anh chị anh chị là khách hàng lớn hệ thống lớn anh chị sử dụng cái này cũng được đó thì mình share cho anh chị sử dụng nhá anh chị trước mắt anh chị sử dụng cái keyword tool này thì có bài giảng sẵn rồi có video sẵn rồi anh chị cứ làm theo thôi đấy bài tập với chị này bài tập với chị này bài tập về nhà bài tập về nhà bài tập về nhà ok bài tập với bài tập này Rồi, bài tập về nhà này bài tập về nhà <coughs> bài tập về nhà con đi đón chị không rồi số 1 là anh chị lập cho mình gì lập một fanpage lập một fanpage và thương hiệu Ồ sao nó nhảy ở đây vậy thương hiệu này và số 2 đó là chị lái chị lập cho mình uh, à, 10 cái fanpage à, vệ tinh nhé chứ từ khóa thiếu từ khóa đó tìm kiếm anh chị nhé đó anh chị sử dụng công cụ anh chị đọc trên bay đó và bài tập như vậy thôi là cũng đủ mệt rồi số 3 đó là gì xem lại bài giảng uh, marketing à, Facebook marketing marketing marketing mạng nhện nhé mạng nhện của mình đó mình nói hết rồi có thể là làm nhé đó ba cái này bài tập về nhà cho chị này đó bài tập về nhà